rồi cái cái cây cột này là anh đắp sao mà nó giống cái cây vậy anh đắp kiểu gì à Đấy hả? Ừ. Lấy keo silicon bắn vô ép ép vô lụm liền. Phải ông ba. <laughs> nó hả? Quay khối đàng hoàng nữa, quay cái kênh kiểu này tạo kênh kiểu này cũng hư hết. Con ảnh mười mấy tuổi rồi bây giờ mười mười mấy năm rồi đó. Đâu hết đâu. Lúc cột quay qua lại cái mạnh nay nó đi không? Tại vì trong ngày mười mấy năm rồi mà giấu giấu, giấu ngày nữa không đây, <laughs> quay lại quay lại đây đây công trình của anh cọp đây tới đây đây dạ, giả gỗ nha xi măng giả gỗ ừ, làm ghê trời làm giống gỗ ghê trời bữa nay đi qua đây bắt cọp mới được đây là công trình của anh cọp quay lên chưa quay lên chưa quay lên mà nói chứ quay lên chưa đây là đây là công trình của anh cọp quá là đẹp đây giả gỗ giống thịt như gỗ luôn nha giả gỗ giống thịt như gỗ ừ. <laughs> Dạ. sao kỳ ta chứ giả gỗ sao giống thịt gỗ vậy à, nghệ thuật anh trương anh này ờ, anh trương à, anh trương làm trong ngày được uh, nhiều năm mà anh trương chết nữa không ảnh ảnh giả gỗ bằng xi măng y như thiệt luôn ha đó đây rất là đẹp không có không gắn gì được chơi ngày được có uh, mười mấy năm à ờ mười mấy năm là mấy mười mấy năm anh à, cỡ 12 năm rồi 12 năm hả 12 năm như là hai à, hai lá một à, hai lá hai hả ai ai có làm gì thì ờ, liên hệ anh ờ, anh Trương ha đọc số điện thoại anh Trương ơi giả gỗ rồi không không bảy bảy sáu, tư quý năm một ba, rồi ai làm gì thì ờ, liên hệ với anh Trương mình ha có anh anh Trương có bán mai luôn nha mai Tết rồi bán đầy đủ không da gỗ y như thiệt luôn ừ. cái kênh mình là kênh uh, hai lúa vlog ha làm về uh, xây dựng đó. nhớ đăng ký chia sẻ cho mình nha ghê ghê đó anh làm y như thiệt chứ không liên hệ nhiều lắm luôn ờ, anh trương anh, anh đắp cái này gỗ được anh có đắp cái gì được nữa không anh trương anh có chống thấm gì không anh trương ừ đây anh trương anh đắp che được luôn có chấm thấm không anh Trơn cái là... tay vịn này là che dạ, nha dạ, nhảy nọc mướn được không anh Trơn <laughs> nhảy nọc mướn là để cho thầy hai cái nào chết nè luôn tệ vô coi nước ngạn coi chết tôi luôn thấy tươi chết luôn ở tôi đang nói tôi trên treo mà ai ngờ tôi đang làm dưới đây nói công trình này 10 năm trước bộ Chị này tôi quay nó ba người ghê à, chú ba tính hỏi sao chỗ này không thấy cọp không đúng không quay giống bắt heo ấy mà chú chú chú làm gì chú lâu lâu lâu lại được mình than chú chú chú làm gì chú tới đây dù tôi đừng thài khô trời ơi anh mất cỡ kìa không mà không làm giật mình chú làm gì chú lên quay đi chui về tàu cô gì đó con ảnh mười mấy tuổi rồi bây giờ mười, mười mấy năm rồi đó đâu hết đâu nước ngọt quay qua lại cái mạnh ai nó đi không tại vì trong ngày mười mấy năm rồi mà giấu giấu, giấu ngày nữa không ông ba thông tin gì trơn sao tao biết Trời đòi quá <laughs> ít nhất cũng nói ờ à, anh cọp Tuấn Khánh hay gì riêng ra là nhận giả gỗ Thầy, xây đất ngự Hồng Ngự hả? Phố Ngự Thành phố Ngự của anh tưởng đâu bên ông Khánh không ơi ờ, chuyên gia nhận giả gỗ kệ anh làm gì anh làm đi cái mình nhớ mình về mình lồng tiếng cho thêm như à, có à, từ các ngày đó mà. anh ngó hoài luôn kìa Chưa, cái gì cũng phải à, lấy nghệ thuật chứ chứ đâu à. phải đưa, đưa anh là rẻ liền được đâu từ từ mới được phải nhìn cái này ngó cái kia mới được đây là một nghệ thuật siêu phẩm của anh Bành Thị Cọp đi gian quỷ kia nó làm hồi kênh đó mẹ câu được có cái vô đếm à mà mà nó móc lửa nó công trình này cả mấy ngày nữa mới xong anh cặp thì chắc hết từng ngày hết từng ngày hả ừ, vì nhanh rồi đó ba nếu không hết từng ngày là ông nhanh rồi đó hết từng ngày rồi trồng răng để cho tranh thủ xong mới được chứ rồi cái cái cây cột này là anh đắp sao mà nó giống cái cây vậy anh đắp kiểu gì vậy vậy hả ừ lấy keo silicon bắn vô ép ép vô lụm liền phải ông ba <laughs> nó hả quay tối đàng hoàng nữa quay cái kênh kiểu này tạo kênh kiểu này cũng hư hết